À, vừa rồi là ờ, kết thúc cái phần các câu hỏi vận dụng thì sau đây thầy sẽ cùng với các con làm một vài bài tập ví dụ minh họa. Có bài tập định tính và có cả bài tập định lượng. Nào, à, bài tập đầu tiên là bài tập định tính của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau à, trả lời xem ánh sáng của đèn tín hiệu giao thông và dây đèn màu trang trí phát ra là loại ánh sáng gì và nó được tạo ra như thế nào. Thì cái này rất quen thuộc với chúng ta thì ít nhất là nếu chúng ta không ở thành phố dù chúng ta có ở nông thôn đi nữa thì ít nhất chúng ta cũng nhìn thấy cái đèn tín hiệu giao thông ở trên tivi hoặc là ở đâu đó. Và đến lớp 9 rồi chắc chắn các con sẽ được học bài an toàn giao thông rồi. À, và các con biết đèn tín hiệu rồi. Thế thì thầy đang chờ các con nhỉ? Các con thử nghĩ xem. Đèn tín hiệu giao thông thì thường có 3 màu: xanh, đỏ và đèn vàng. À, và cái đèn tín hiệu giao thông này tất nhiên về nguyên tắc của nó được tạo ra thì cũng giống như cách ánh sáng màu được tạo ra ở phía sau của xe máy hoặc là phía sau của cái ô tô. Đó là người ta cũng dùng ánh sáng trắng để chiếu lên à, một cái tấm lọc màu, đó là một cái lớp nhựa ở trong trong suốt. Đó, nhựa xanh, nhựa vàng và nhựa đỏ.